mời các con cùng đến với phần 1, điểm ở giữa. Cô có đường thẳng AB. Đường thẳng AB này được kéo dài cả ở hai phía. phía. Trên đường thẳng AB có điểm O và người ta gọi rằng điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Cố nhắc lại, A, O, B là ba điểm thẳng hàng. Nhớ nhé, các con sẽ xét điểm ở giữa với điều kiện đây là một đường thẳng và các điểm nằm trên đường thẳng nó đều phải là thẳng hàng. Và điểm O được gọi là điểm giữa hai điểm A và B. O nằm giữa hai cái điểm này, nó ở vị trí nào trong cái khoảng từ A đến B thì nó được đều được gọi là điểm ở giữa. Các con nhớ chưa nào? O là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Vậy thì trung điểm thì thế nào? Đấy là điểm ở giữa. Thế còn trung điểm khác với điểm ở giữa ở điểm nào thì các con lại cùng quan sát tiếp. Cô có đoạn thẳng AB. Trên đoạn thẳng AB cô sẽ vẽ điểm M. Điểm M này sẽ chia AB thành hai phần bằng nhau. Cụ thể AM bằng 3 cm, MB cũng bằng 3cm. Lúc này người ta sẽ gọi M là điểm giữa hai điểm A và B cũng giống như điểm O. Nhưng ở đây điểm giữa này có một điều đặc biệt đó là chia đôi đoạn thẳng AB thành hai đoạn dài bằng nhau và AM bằng MB thì lúc này M được gọi là trung điểm. Còn nếu M nằm ở hai phía không bằng nhau thì không phải gọi là trung điểm mà lúc đó M chỉ là nằm giữa đoạn thẳng AB thôi. Các con đã nhớ chưa nào?